À vâng, cánh lô Cung Hoàng Hải xin được kính chào tất cả quý vị khán giả cùng với tất cả anh chị em đã một lần nữa quay trở lại với video ngày hôm nay. Video của buổi tối ngày 22 tháng 12 năm 2020 anh em nhé. Vâng ạ, thì uh, Lỗ Cung Hoàng Hải ngày hôm nay cũng rất là ok, rất là tưng bừng rực lửa đúng không ạ? Ở trên video của chúng ta thì ngày hôm nay đã chiến thắng được uh, chạm D của chúng ta là chạm bá rồi anh em nhé Và dàn D12 sổ cho anh em thì cũng là rất là ok là rất là may mắn đã chiến thắng được cặp 13 31 ở giải đặc biệt của sổ số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Thì à, cũng như từng lệ thôi, vẫn là tôi AD Hoàng Hải tới từ đội ngũ lối khung Hoàng Hải xin được kính chào tất cả anh chị em nhé. Xin chúc cho tất cả mọi người của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ thì à, Hoàng Hải sẽ quay trở lại đây để cập nhật cho anh em cái kết quả của số số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay Cũng như là đưa lên cho anh em những con số để anh em được tham khảo, được chơi vui văn nghề cho đã bế hới cho ngày mai ạ Thì đầu tiên với cái kết quả của số số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2020 trại đặc biệt của chúng ta có bốn dạng 816, 13 Độc thủ đề của chúng ta là con 1 và Độc thủ D của chúng ta là con 13 anh em nhá D chạm 1, chạm 3, tổng 4 và càng 6 cho tất cả mọi người ngày hôm nay ạ Thì xin chúc mừng cho tất cả những anh em nào mà ngày hôm nay đã chiến thắng được con độc thủ D 13 của chúng ta của sổ sổ miền Bắc ngày hôm nay Đúng ạ Và tới với những cái đầu sổ lô tô ngày hôm nay từ đầu không cho tới đầu chỉ của chúng ta này Thì ngày hôm nay không có một đầu nào cấm cả anh em nhá Giá rất là đều đúng không ạ Mã đầu 6, đầu 7 của chúng ta thì giá khá là nhiều Cùng Cùng lúc đấy thì những câu lô hai nháy thì ngày hôm nay có con 62 đã nhân hai cho anh em hai nhảy đúng không ạ. Và con 79 này tiếp tục hai nhảy cho anh em. Đấy thì ngày hôm nay chỉ có hai đường câu hai câu lô là hai nháy đấy là con lô tô 62 và lô tô 79 ngày hôm nay đúng không ạ. Thì qua đây kênh lô khung Hoàng Hải cùng như đội ngũ soi câu trột sổ của lô khung Hoàng Hải xin được gửi tới những cái lời chúc mừng tới những anh chị nào những quý vị khán giả nào mà ngày hôm nay đã được may mắn được chuyển thẳng với những con số quân lô con đề mà sổ số miền Bắc của chúng ta mở thưởng ra hôm nay nhá thì cùng mong anh em hãy luôn luôn giữ vững được cái chuỗi may mắn của mình để nổi dài được cái chuỗi chuyển thẳng của mình được lâu hơn xa hơn và từng bừng được lửa hơn anh em nhá còn những anh em nào mà chưa được may mắn, chưa được chuyển thẳng với những con số mà sổ số miền Bắc mở thưởng ra ngày hôm nay mà đang bị câu loạn số, đang nửa nần thua tha nhiều thì anh em hãy để ý cái hãy để ý đấy là cái sổ Zalo ở trên màn hình của chúng ta đây ạ sổ Zalo ở trên màn hình của chúng ta đây đây là sổ Zalo của kênh lô khung hoàng hải của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh em những cái con số những cái đường cầu đẳng cấp nhất phục vụ cho anh em để anh em GN tràn nợ tràn hơn anh em nhé và trên Zalo thì sẽ hỗ trợ cho anh em những cái đường cầu VIP những cái đường cầu lô kín lô ăn cao cho anh em để anh em có thể tự tin mạnh tay và GN một cách là thành công nhất và hỗ trợ cho anh em phỉ sáu cho quay anh em nhé đấy thì anh em nào đang thật sự bị câu thật sự cần những con số chuẩn để chơi to đánh lớn vào bơ thật sự đang nợ ăn thua tha nhiều thì hãy tự tin liên hệ qua số Zalo 0347 135 756 để nhận được những con số đẳng cấp nhất từ đội ngũ lô khung Hoàng Hải của chúng tôi từ đội ngũ soi câu chột sổ ở cánh lô cung Hoàng Hải nhé còn bây giờ thì à, Hoàng Hải sẽ quay trở lại với kia video ngày hôm qua để xem ngày hôm qua chúng ta đã tấn bừng rực lửa như thế nào nhá với những con số mà đã đưa lên cho anh em tham khảo đúng không ạ thì đầu tiên trước mắt anh em là giao diện chỉnh của kênh lô khung Hoàng Hải của chúng tôi đúng không ạ lô khung Hoàng Hải đạt được 7 ngàn 7 <coughs> đã đạt được 793 lượt người đăng ký nhá thì rất là mong anh em xem video thì đừng quên đừng tiếc để lại cho kênh một lượt like video cũng như là làm sao ạ nhưng anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh choMin Nam. <clears throat> để ủng hộ kênh Lô Khung Hoàng Hải cũng như là để đầu là người đầu tiên cập nhật được những cái video mới nhất của Lô Khung Hoàng Hải hàng ngày, đúng không ạ? Còn tới với cái video ngày hôm qua với những con số mà đã đưa lên cho anh em tham khảo thì à, cũng rất là ok cho anh em rồi đúng không ạ? Quả là ok, quả là tương bừng rực lửa với ngày hôm nay của chúng ta để là đường cầu sóng thủ lô bồn của chúng ta đấy ạ bồn thì ngày hôm nay đã triển thắng được con mấy bồn cho anh em Đấy rất là tưng bừng rực lửa rồi đúng không ạ Đấy bồn đây ở giải G5 của chúng ta nhá Rất đáng tiếc là con đồng thủ lô năm 56 thì ngày hôm nay chúng ta chưa được may mắn đúng không ạ Đầu năm thì chỉ xuất hiện con năm hai và năm năm ba, Đấy, độc thủ lô năm 56 của chúng ta thì chưa được may mắn rồi Đấy Thì ngày hôm nay ở câu sáu thủ lô lỗ bồn thì đã tương bừng rực lửa đã xuất hiện con 64 cho anh em và tương bừng rực lửa nhất vẫn là chạm D D chạm 3 chạm bảy cho anh em đúng không ạ D chạm 3 chạm bảy cho anh em ngày hôm qua và dàn đề 12 số có thể hiện cho anh em đấy là cặp 1331 đấy đúng không ạ ok chưa 1331 của chúng ta thì ngày hôm nay độc thủ D của chúng ta đấy là con 13 D chạm 3 chạm một tổng 4 và càng sáu cho anh em thì một lần nữa xin chúc mừng những anh em nào mà ngày hôm nay đã tham khảo được sóng thủ lỗ ở giải sóng thủ lỗ của cánh soi câu lỗ khung hoàng hải cũng như là chạm đề và dàn đề 12 sổ của lỗ khung hoàng hải từ đội ngũ soi câu chột số nhá. Còn bây giờ thì à, không dài dòng không liên thuyên lối thôi nữa để mất thời gian nhiều của anh em. Thích kênh Lô cung Hoàng Hải sẽ phân tích và đưa lên cho anh em những con số để anh em được tham khảo, được chơi vui văn nghề cho đá bê hơi cho ngày mai. Ngày 23 tháng 12 năm 2020, đúng không ạ? Thì ngày mai ở đường cao đầu khóng của chúng ta thì Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em tham khảo đấy là con 04 và 05 anh em nhé. 04 và 05 cho ngày mai. Và tiếp tục ở đường cao đầu 1 đấy là con 14 và 15 cho ngày mai anh em có thể tham khảo anh em nào trùng câu kẹt keo với đường cao đầu 1 thì có thể tự tin vào tiền cho mình đúng không ạ? con ở đường cao đôi hai là con đầu tiên là con kẹp 22 và tiếp tục đấy là con 28 đúng không ạ 22 và 28 cho ngày mai cho anh em tham khảo chơi vui văn nghệ 50 ngàn và ở đường cao đầu 3 lại là con 32 à, và 34 anh em nhé ở đường cao đầu 4 của chúng ta thì anh em có thể tham khảo đấy là đường cao quân lô tô 40 và quân lô tô 49 ở đường cao đầu 5 đấy là con lô tô 56 và 59 anh em nhé ở đường cao đầu 6 là con lô tô 63 và 65 cho ngày mai ngày 23 tháng 12 Ở đường cao đầu 7 anh em có thể tham khảo đấy là con lô tô 72 và lô tô 78 Ở đường cao đầu 8 tiếp tục đấy là lô tô 81 và 82 Và cuối cùng đấy là ở đường cao đầu 9 của chúng ta Đấy là con 92 và 96 cho ngày mai anh em nhé Thế đây là những con số mà Hoàng Hải đã chia sẻ lên cho anh em Những anh em nào mà trung trung với cái ý kiến của Lô cung hoang Hải với những con sổ mã hoang Hải đã bối màu vàng lên ở đây thì anh em có thể tự tin vào tiền chơi 50 ngàn với và nghề cho đá bể hơi còn những anh em nào chưa tự tin chưa được trung máu kết câu kết keo với hoang Hải thì chỉ dừng lại ở mức độ là tham khảo cùng với cánh chất câu lô khung hoang Hải của chúng tôi anh em nhé còn bây giờ thì hoang Hải sẽ đưa lên cho anh em một cái bảng để là dự đoán cho ngày mai đấy một độc thủ lô và một sóng thủ lô cho anh em đúng không ạ Đầu tiên ở độc thủ lô của chúng ta thì anh em có thể tham khảo cùng với Hoàng Hải, cùng với lô khung Hoàng Hải. để là độc thủ lô 28 anh em nhá. Và sóng thủ lô của chúng ta để là cặp 5665 cho ngày mai. Và tiếp tục đấy là chạm D là chạm 2 và chạm 6 cho anh em. Và Hà Giang 12 sổ cho anh em đấy là cặp 2662 323 2332 5665 6886 2992 và 6776 cho ngày mai. Và cuối cùng đấy là lô khung 3 ngày ngày 21, 22 và 23 tháng 12 Thì à, hai ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã nuôi cặp 2332 này nhưng mà cũng chưa được chiến thắng rồi anh em nhé Thì ngày mai là ngày cuối cùng, ngày chốt hà của cặp 2332 này nhưng anh em nào đang nuôi cặp 2332 này trong hai ngày 20 à, 21 và 22 tháng 12 rồi thì ngày mai có thể tự tin vào mảnh tay cho mình cặp 2332 cho ngày cuối của chúng ta. Đây là ngày 23 tháng 12 năm 2020 anh em nhé. Còn đây là những cái phân tích chia sẻ của kênh cho câu lô khung Hoàng Hải đã chia sẻ lên cho anh em để anh em cùng tham khảo cùng chơi vui văn nghệ cho đại bể hơi nếu như anh em cảm thấy những cái ý kiến của Hoàng Hải là trùng với những cái ý kiến của tất cả mọi người tất cả anh em thì anh em hãy tự tin cho mình còn những anh em nào mà cảm thấy chưa yêu thích những cái con số mà Hoàng Hải đã phân tích lên đã đưa lên ở đây thì có thể chỉ, chỉ chỉ ngưng lại ở cái mức độ tham khảo nhé Đây là cái ý kiến riêng của Hoàng Hải đã đưa lên cho anh em tham khảo Và anh em có những cái ý kiến gì, những cái đóng góp gì, những cái con số gì thì có thể comment ở phần bình luận cho Lô Khung Hoàng Hải chúng tôi được biết nhé Còn những anh em nào đang bị câu lọt số đang nửa đần thua tha nhiều đang cần những con sổ chuẩn những câu lỗ vip những câu lỗ kín thì hãy liên hệ qua số zalo 0347 135 756 để được đội ngũ soi câu đội ngũ chốt sổ của cánh lỗ khung hoàng hải của chúng tôi hỗ trợ và chốt sổ cho anh em để anh em vào bờ một cách là nhanh chóng nhất và an toàn nhất anh em nhé khẳng định cho anh em những con sổ ở trên Zalo là hoàn toàn VIP hoàn toàn đẳng cấp và hoàn toàn chuẩn chỉ cho anh em 100% anh em nhé còn bây giờ thì à, Hoàng Hải cùng như đội ngũ soi cao đội ngũ chuột sổ của cánh lô khung Hoàng Hải xin được tạm ngưng video tại đây và chúc cho anh em và gia đình của mình có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui anh em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh, anh em vào chiều ngày mai nhé.